Giải pháp nào khi các sản phẩm gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp không thể khắc phục được các hạn chế theo thời gian về độ bền, sức chịu nước, mối mọt, giá thành lại cao và ngày càng khan hiếm. Cửa gỗ Composite Vicous được nghiên cứu ra đời với độ bền cao, mẫu mã đẹp, mang tính thời đại và phù hợp với môi trường Việt Nam. Cửa gỗ Composite được sản xuất từ một loại vật liệu tổng hợp được tạo thành từ bột gỗ, bột nhựa và kết hợp chất phụ gia xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư. Mang cho mình công nghệ vượt trội và kết cấu sản xuất hiện đại. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu, màng PVC hút chân không công nghệ Đức Vật liệu nhập khẩu 100% vượt trội, đạt độ trắng, mịn, cứng cao hơn so với phôi sản xuất trong nước. Với công nghệ hiện đại, cửa gỗ Composite Vicous mang trong mình ưu điểm vượt trội, chịu nước tuyệt đối. Đây là ưu điểm tuyệt vời giúp vật liệu này có thể sử dụng cho các công trình vùng biển nơi có độ ẩm cao, không cong vênh, cò ngót. Nhờ đặc tính này mà công trình giữ nguyên được vẻ đẹp của mình với tuổi thọ cao nhất chất liệu gỗ composite Vicous có khả năng chống chịu mối mọt, nấm mốc cao, chống cháy lan và cách nhiệt tốt. Giá thành hợp lý, độ bền cao. Khuôn ốp cửa bằng gỗ composite đúc định hình, có hèm sập giúp lắp đặt dễ dàng, điều chỉnh linh hoạt theo bề dày của tường. Bên cạnh đó, khuôn cửa còn có khe cài răng giúp đóng cửa kín khít, êm ái, giảm tối đa tiếng ồn. Với những đặc điểm này, cửa gỗ composite của Vicowood đặc biệt thích hợp cho cửa thông phòng cửa vệ sinh của những công trình biệt thự, nhà phố, bệnh viện, chung cư cao cấp, văn phòng. Sản phẩm chất lượng cao vẫn đảm bảo về tính thẩm mỹ với đa màu sắc lựa chọn, phù hợp với từng không gian. Hãy trở thành người lựa chọn thông thái cho ngôi nhà của mình. Bởi cửa gỗ composite Vico Wood thực sự là một chiến binh bất khả chiến bại trong môi trường khắc nghiệt nắng mưa và nồm ẩm ở miền Bắc.